sau khi Ukraine hứng loạt tên lửa. Ông Zelensky kêu gọi các thành viên của G7 viện trợ thêm năng lực phòng không. Tại cuộc họp ngày 11 tháng 10, G7 hứa sẽ hỗ trợ Kiev chừng nào còn cần thiết. Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, một liên minh gồm 50 quốc gia do Mỹ đứng đầu sẽ họp tại Brussels trong ngày 12 tháng 10, bên lề cuộc họp của các hội bộ trưởng quốc phòng NATO. Tôi mong đợi đối tác của chúng tôi đạt được tiến triển trong các vấn đề phòng thủ tên lửa và phòng không cũng như là những thỏa thuận về cung cấp vũ khí và đạn dược quan trọng đối với chúng tôi. Ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu bằng video hàng đêm. Vào cùng ngày, quân đội Ukraine nói rằng đợt tấn công bằng tên lửa vừa qua của Nga đã gây tổn thất ở hơn 10 thành phố với hơn 30 tên lửa hành trình, 7 vụ không kích và 25 vụ pháo kích. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zenikov vừa thông báo đã nhận thêm 4 hệ thống lựu pháo cơ động HIMARS nữa của Mỹ. Hệ thống tiên tiến này giúp Ukraine giảm bớt lợi thế pháo binh của Nga và hỗ trợ chiến dịch phản công gần đây. Cũng trong ngày 11 tháng 10, Ukraine đã nhận 4 hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên mà Đức hứa cung cấp. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đức cho biết, Mỹ cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc chuyển hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine. Moscow cáo buộc phương Tây đang leo thang và kéo dài xung đột bằng việc hỗ trợ Kiev. Chúng tôi cảnh báo và hy vọng rằng Họ nhận ra tính nguy hiểm của tình trạng leo thang mất kiểm soát tại Washington và các thủ đô phương Tây khác. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được hãng tin RIA dẫn lời ngày 11 tháng 10. Theo Reuters, Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Theo quan điểm của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Tổng thư ký NATO có thể đã vô tình thừa nhận rằng liên minh quân sự này đang gây chiến với Nga. Trước đó ngày 1 tháng 10, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng một chiến thắng quân sự của Nga tại Ukraine sẽ khiến toàn bộ liên minh phương Tây thất bại. Ông Medvedev cho rằng bình luận trên là một sự xác nhận về việc NATO tham gia vào xung đột hiện tại. Đây là một nhận xét thiếu thận trọng nhưng là những lời thật tâm. Cuối cùng thì ông Stoltenberg cũng thừa nhận điều đó. Ông Medvedev nói, Tổng thư ký NATO cũng đưa ra bình luận trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ngày 12 tháng 10. Tại cuộc họp, các bộ trưởng sẽ thảo luận về cách đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine và cách tích trữ kho vũ khí của riêng họ sau khi chuyển viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la cho Kiev. Ukraine có nhu cầu cấp bách về hệ thống phòng không, đạn pháo dẫn đường chính xác, hệ thống pháo phản lực cơ động cao và các hệ thống tiên tiến hiện đại khác theo tiêu chuẩn của NATO. Các thành viên NATO đang cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có vì họ hiểu rằng chúng tôi có lợi ích về đạo đức, chính trị và an ninh trong việc đảm bảo rằng Ukraine sẽ chiến thắng trong xung đột. Ông Stoltenberg nói về các yêu cầu viện trợ của Ukraine. Các quan chức Nga đã chỉ ra rằng việc cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine, chẳng hạn như là nhiều hệ thống phóng tên lửa phóng loạt MLRS, sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Cách nhanh nhất để đưa xung đột Ukraine đến mức không thể thay đổi là trang bị cho Kiev hệ thống MLRS. Ông Medvedev nói. Trong khi đó thì ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO không phải là một bên trong xung đột. Tổng thư ký NATO cam kết sẽ sát cánh cùng với Ukraine chừng nào còn có thể để đẩy đuôi lực lượng Nga. Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là Ukraine chiến thắng. Nếu Tổng thống Putin chiến thắng thì đó không chỉ là thất bại đối với Ukraine mà sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ông Stoltenberg nói. Người đứng đầu của NATO cũng phát biểu cho rằng phát biểu của ông Putin về vũ khí hạt nhân giúp góp phần vào sự leo thang đáng kể nhất kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu nguy cơ tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga có khiến các thành viên NATO xem xét hủy bỏ hoặc là thay đổi cuộc tập trận hạt nhân theo kế hoạch của khối vào tuần tới hay không, ông Stoltenberg nói, bây giờ là thời điểm thích hợp để kiên quyết và rõ ràng rằng NATO đang bảo vệ và bênh vực các đồng minh. Theo Đại sứ Nga, Mỹ là một phần trong xung đột Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 11 tháng 10 đã phản ứng trước tuyên bố của Mỹ về việc sẵn sàng cung cấp bổ sung kế tài quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các loại vũ khí mới nhất. Theo đại sứ Anatoly Antonov, tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ về việc sẵn sàng cung cấp cho Ukraine nguồn vũ khí bổ sung, bao gồm cả những mẫu mới nhất đã chứng minh rằng Mỹ là một phần của cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Chúng tôi nhận thấy những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ với ý định của họ hỗ trợ Tổng thống Zelensky thêm các khí tài quân sự, bao gồm cả các loại vũ khí mới nhất, giống như là một bằng chứng khác cho thấy Washington đã đảm bảo tư cách của mình là một bên tham gia xung đột. Ông Antonov nói, sau khi Nga phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng, chỉ huy, quân sự và thông tin liên lạc tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Tại cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ đã cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine hỗ trợ cần thiết để tự vệ, trong đó có các tổ hợp phòng không tiên tiến, song không nêu chi tiết các loại khí tài. Ông Zelensky sau đó cho biết phòng không là ưu tiên số một trong hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và Mỹ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang của mình. Chúng tôi sẽ giáng cho đối phương những đòn đau đớn hơn ở trên chiến trường. Ông tuyên bố. Tính toán của Tổng thống Putin khi phát động tập kích tên lửa vào Ukraine Việc Nga phát động một loạt cuộc tập kích bằng tên lửa mà Moscow cho là nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở hơn 10 thành phố xa chiến tuyến đã khiến Kiev và nhiều nước phương Tây bất ngờ. Ngã rẽ nguy hiểm, Bản chất và nhịp độ của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi trong những tuần gần đây khi các bên tham chiến thay đổi chiến thuật. Trong vòng chưa đầy một tháng, cuộc giao tranh tại Ukraine đã bất ngờ chuyển hướng từ một trận chiến pháo binh dữ dội dọc các chiến tuyến dự kiến kéo dài đến mùa đông sang một cuộc xung đột đa cấp độ, leo thang nhanh chóng và thách thức chiến lược của Mỹ, Ukraine và Nga. Việc Nga phát động một loạt cuộc tập kích bằng tên lửa mà Moscow cho là nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở hơn 10 thành phố xa chiến tuyến đã khiến Kiev và nhiều nước phương Tây bất ngờ. Cuộc tấn công này là diễn biến mới nhất trong một loạt diễn biến xảy ra thời gian gần đây. Từ việc Ukraine tiến hành phản công và đạt được một số bước tiến trên chiến trường đến lời cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin. Vụ đánh bom xe trên cầu Crimea, tất cả đã làm thay đổi bản chất và nhịp độ của cuộc xung đột, đồng thời khiến Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với câu hỏi liệu có cần tiến xa hơn khái niệm giúp Ukraine tự vệ. Cho đến nay, nỗ lực viện trợ vũ khí của Mỹ dành cho Ukraine đã được cân nhắc và định hướng theo một quy trình phù hợp để không làm ảnh hưởng đến ưu tiên cao nhất của Washington là tránh cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Ưu tiên này có thể sẽ là một phần trong chương trình nghị sự tại cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo G7 vào ngày 11 tháng 10 và cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO vào cuối tuần này. Nhiều quan chức trong chính phủ Mỹ tiếp tục bày tỏ sự thận trọng trước những diễn biến xảy ra quá nhanh trong những ngày qua. Những bước ngoặt trong chiến tranh thường là những ngã rẽ nguy hiểm. Bạn không thể đoán trước được điều gì sẽ diễn ra. Các quan chức Nga cũng nêu bật bước ngoặt mới của nước này trong cuộc xung đột. Trong bài bình luận trên Telegram ngày 10 tháng 10, ông Viktor Bondarev, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga cho biết, cuộc tập kích tên lửa nhằm vào một loạt thành phố Ukraine đánh dấu sự khởi động của một giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và Nga sẽ có nhiều hành động kiên quyết hơn trong thời gian tới. Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Ông Putin tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa là hành động đáp trả cái mà ông cho là chủ nghĩa khủng bố của Ukraine. Đặc biệt sau vụ đánh bom xe trên cầu Krim, tuyến đường hậu cần quan trọng cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Trấn an phe cứng rắn ở Nga Sau cuộc tấn công, một số nhân vật chính trị cứng rắn tại Nga tuyên bố quân đội cuối cùng đã hoàn thành công việc của họ. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ông Giam rừng cây đơ dốc viết trên Telegram rằng ông hài lòng 100% với nỗ lực của quân đội. Những người khác gợi nhắc lại tuyên bố của ông Putin hồi tháng 7 rằng Nga vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì một cách nghiêm trọng ở Ukraine. Và bây giờ, có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu, Olga Serker-Bivayfi, người dẫn chương trình truyền hình của Nga nhấn mạnh. Một số nhà phân tích nhìn nhận Vụ tập kích tên lửa là dấu hiệu cho thấy áp lực trong nước đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã gia tăng đến mức ông Putin cảm thấy việc phải hành động mạnh mẽ hơn là điều cần thiết. Không chỉ để chấn an các nhân vật cứng rắn trong nước mà còn gửi thông điệp tới Mỹ và phương Tây. GZ Zerdin, giáo sư triết học chính trị tại Trường Khoa học Xã hội và Kinh tế Moscow, cho rằng những người theo chủ nghĩa cứng rắn ở Nga đã thúc đẩy chiến lược này trong một thời gian dài. Sau vụ nổi trên cầu Crimea, nhiều nhân vật chính trị hối thúc ông Putin tăng cường thực hiện các hoạt động quân sự bằng cách nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Một số nhà lập pháp Nga kêu gọi ông Putin sử dụng thuật ngữ chiến dịch chống khủng bố thay cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Sergei Makov, cựu nghị sĩ đảng nước Nga Thống nhất cho rằng vụ tấn công khủng bố trên cầu cơ là bằng chứng cho thấy Mỹ và chính quyền Ukraine sẽ ngày càng lấn tới ranh giới đỏ. Albert Galerzo, một nhà phân tích chính trị người Nga lưu ý, xét theo quan điểm chính trị tại Nga, việc tiến hành một cuộc tấn công như vậy là điều quan trọng. Nhằm chứng minh cho giới tinh hoa thấy rằng, ông Putin không chấp nhận lùi bước trước bất cứ mối đe dọa nào và quân đội Nga vẫn bảo toàn được sức mạnh. Tuy nhiên, bước đi quyết liệt này cũng có thể gây ra một số rủi ro nhất định đối với ông Putin bởi nó có thể khiến cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng leo thang và phe cứng rắn tại Nga có thể gia tăng sức ép khiến ông phải hành động mạnh tay hơn nữa trong trường hợp Ukraine phát động những cuộc tấn công mới hoặc lành thơ một số lá thổ mới tu tao đã có một số dấu hiệu cho thấy ông Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột leo thang rộng hơn. Hồi cuối tuần qua, ông đã bổ nhiệm xét gây Sờ Dâu và Kikin, viên tướng kỳ cựu tại mặt trận Syria sẽ đảm nhận trách nhiệm chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Belarus, đồng minh thân cận nhất của Nga cũng tuyên bố rằng hàng nghìn binh sĩ Nga sẽ sớm đến nước này để thành lập lực lượng chung với Belarus, tạo ra mối đe dọa mới đối với miền Bắc Ukraine. Vladimir Bepatko, một nhà khoa học chính trị và luật sư người Nga, cho rằng những bước đi mới nhất của Tổng thống Putin dường như trái ngược với trực giác của chính ông ấy và hạn chế các lựa chọn đối với ông. Cần phải nhắc lại rằng trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Putin không trực tiếp cáo buộc phương Tây đứng sau hoặc Ukraine là thủ phạm chính của cuộc tấn công cầu cờ dìm. Sự thay đổi này là một tín hiệu có thể cho thấy nhà lãnh đạo Nga quan tâm đến kiểm soát leo thang căng thẳng và ông không có ý định kích động một cuộc xung đột trực tiếp với NATO. Ông Peter Go, chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Đại học London, cho rằng tất cả hành động mà ông Putin đang thực hiện ở thời điểm hiện tại là nhằm tránh một tình huống mà ở đó chỉ có lối thoát duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, điều đó cũng gây ra một số rủi ro nhất định. Cùng chung quan điểm này, Joe Mueller, cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí lưu ý, Việc sử dụng vũ khí hạt nhân là lựa chọn cuối cùng giống như bạn đang đi vào ngõ cụt và không có đường lui. Đó cũng sẽ là lần ném xúc sắc cuối cùng. Với cuộc tập kích tên lửa vào một loạt thành phố của Ukraine ngày, ông Putin nhiều khả năng đang cố gắng giành lại thế chủ động, chứng tỏ sự thống nhất trong chiến lược của Nga, tránh một tình huống mà Nga có thể sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn với Mỹ